Tên lửa đạn đạo là loại tên lửa bay theo một quỹ đạo được tính toán trước khi bắn, có nghĩa là khi đã bắn ra, loại tên lửa này không thể thay đổi vận tốc cũng như phương hướng. Để đi xa thường tên lửa được phóng lên rất cao, quỹ đạo vượt ra khỏi tầng khí quyển đậm đặc của trái đất và thâm nhập khoảng không vũ trụ. Điểm đặc trưng của tên lửa đạn đạo là được phóng theo phương thẳng đứng. Tên lửa đạn đạo bao gồm nhiều loại tên lửa như sau. Loại thứ nhất là tên lửa vũ trụ. Đây là tên lửa có nhiệm vụ mang hoặc đẩy, dùng để đưa tàu vũ trụ và các vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo bay quanh trái đất. Loại thứ hai là các loại tên lửa đạn đạo dùng trong quân đội. Loại thứ hai này được phân loại theo chiến thuật và tầm hoạt động của nó như sau. một Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm bắn khoảng 300 km. 2. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn tầm bắn khoảng 1.000 km. 3. Tên lửa đạn đạo tầm trung tầm bắn khoảng 1.000 đến 3.500 km. 4. Tên lửa đạn đạo tầm xa tầm bắn khoảng 3.500 đến 5.500 km. 5. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tầm bắn lớn hơn 5.000 km và có thể đạt đến nửa vòng trái đất, khoảng 20.000 km nên được mệnh danh là tên lửa xuyên lục địa. Nó thật sự đáng sợ hơn tất cả các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh trên thế giới cộng lại. Loại này nước Nga là cường quốc duy nhất đang sở hữu. Được gọi là át chủ bài, nắm vận mệnh nhân loại. Trong số các loại tên lửa đạn đạo chỉ có tên lửa vũ trụ có vận tốc lớn nhất và đạt được tốc độ vũ trụ cấp 1, khoảng 7,9 km trên giây. Quỹ đạo của nó trở thành quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo, bay xung quanh trái đất theo các đường elip với độ cao giảm rất chậm sau mỗi vòng quay. Nga thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Tổng thống Nga Putin tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sa mặt, nói rằng vũ khí này sẽ khiến kẻ thù phải nghĩ lại. Xin chúc mừng các bạn về vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM sa mặt Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường năng lực chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, đảm bảo an ninh cho Nga khỏi các mối đe dọa bên ngoài và khiến những kẻ đang muốn đe dọa chúng ta phải suy nghĩ lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắn gửi quân đội trong phát biểu của mình. Ông nhấn mạnh sa mặt có thể bắn chúng bất cứ mục tiêu nào trên trái đất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ thử nghiệm tên lửa được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía bắc đất nước, thêm rằng tên lửa đã mang các đầu đạn huấn luyện tới bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka vùng viễn đông của Nga. Sa mặt là tên lửa uy lực nhất với tầm bắn tiêu diệt mục tiêu xa nhất trên thế giới, sẽ làm tăng đáng kể sức chiến đấu cho lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng ta, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. Sa mặt là mẫu ICBM mới nhất của Nga, được Tổng thống Putin giới thiệu vào đầu năm 2018. Đây là lần đầu tiên Nga phóng thử tên lửa này. Lầu Năm Góc cho biết Nga đã thông báo trước cho Mỹ về vụ phóng và Washington đánh giá hoạt động này không phải là mối đe dọa đối với họ. Mỗi quả đạn sa mặt dài 35,5m, có đường kính 3m, mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn và đạt tầm bắn trên 18.000 km. Quan chức Nga giấu tên cho biết đầu đạn cơ bản của sa mặt mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ tình nguyện trẻ, được trang bị nhiều loại môi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Các đầu đạn có tốc độ tối đa 24.900 km h sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyền để tránh bị đánh chặn. Sa mặt nằm trong số các thế hệ tên lửa tiếp theo được Tổng thống Nga ngợi khen bất khả chiến bại, bao gồm tên lửa siêu vượt âm kín gian và Avangat.